Chào mừng các bạn đến với kênh Mầm xanh vai cha. Cùng nhau bứt phá về đích. Chúng ta luôn khao khát và mong muốn có một dự án đủ tầm, đúng xu hướng, bền vững và nền tảng truyền thông xã hội mang lại thật nhiều giá trị cho bản thân, xã hội và cộng đồng toàn cầu. Vai cha đang là một nền tảng kỳ lân 4.0 mà chúng ta được biết, mạng xã hội vai cha, nền tảng phân quyền kinh điển, hệ thống pháp lý vững chắc đối tác chiến lược đẳng cấp và định hướng phát triển rõ ràng. Vaisa đang trao quyền cho tất cả thành viên toàn cầu, có cuộc sống thịnh vượng và công bằng. Chúng ta đã cố gắng, nhưng chưa thật sự mạnh mẽ, quyết liệt, chưa cam kết và đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân và đội nhóm của mình. Vì vậy mà mục tiêu, hiệu quả và thu nhập chưa được như mong muốn. Quý thành viên vạch ta thân mến, chúng ta phải đứng lên, đấu tranh, bất kỳ đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai gái, tất cả thành phần, các bạn bè nam châu, bốn biển. Khi đã hiểu, đã tin, đã yêu vai xa phải đứng lên, phải đồng lòng, chung sức cùng nhau đưa vai xa đến với mọi người. Ai có kiến thức dùng kiến thức, ai có tình yêu dùng tình yêu, ai có trái tim hãy cảm hóa cộng đồng bằng giá trị lâu bền và khởi nghiệp tại vai xa. Tôi không vẽ bức tranh màu hồng, tôi không đưa anh chị tới những miền đất hứa, Tôi không cam kết anh chị trở thành triệu phú đô la Mỹ, nhưng chúng tôi cam kết cùng anh chị nghiên cứu, cùng đồng hành tạo nên sức mạnh và cùng nhau bứt phá về định ngoạn mục. Mục tiêu cao nhất của chúng ta là tôi thành công, bạn thành công, chúng ta thành công, cộng đồng Việt Nam thành công, cộng đồng toàn cầu thành công, thịnh vượng, công bằng và văn minh. Tôi đến vai ta để thành công là khẩu hiệu mà Tony muốn gửi gắm đến các anh chị, cộng đồng vai ta toàn cầu, công bằng, thịnh vượng,